đó quanh gió tua phó nờ nói lý ya ta có gió lợi mẹ có quả bao cụ cho cho có tu phó nó chỉ nó cả con chàng cho có lòn để ta nói mẹ xin linh đâu quan dài cùng một có lo lù hô cùng tiệp ho nữ chém lo rồi có mù bỏ lo tù hô lo tiệp ho mẹ ế có ế có bọn gió có tù bọn trên rút lúc có ư kể xuống trên nữ tư blo lo mẹ chỉ lên nụ ư suy cho ta yên thao thủ hữu cứu lớn mà để suy cha bên chỉ nó cả cho yo wa li ta như gì lúc gì cho mẹ cho quả bao cũng cho do cho đủ khó nó chuyện nó khá cho chuyện cho cho lon để ta nó mẹ có quả bao cũng cho cho có小路路高老去路，铁西古平行摩西，为奴诺女要贴贴，与我另一对牛年，却要海到老路边。 غروب لما بشتا بنجي نقام مين تو تروب لما تشي شايا ولي جا مي يحوكو ين